cái này hả à. do do thằng hớt tóc nó hớt bị lỗi hả à. bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả xui ừ. nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy giang hồ hiểm ác rồi à, người hiểm ác hay quá ha cũng à. lắm ha mà nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ phải làm sao cho nó thích chứ nếu cho con trai không thích là làm cho nó thích dễ <laughs> chưa nói hết à, nói. mời bạn nam Mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi, mời em ngồi bạn có thể giới thiệu tên tuổi nghề nghiệp quê quán trước tiên em xin chào anh Bình Linh chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây em tên là Trần Vinh Thoại năm nay 30 tuổi em là nhân viên ờ, media và tối thì em làm studio cưới lạ quá nha kiểu gì vậy cái này hả à. do do thằng hớt tóc nó hớt bị lỗi à bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả xui <laughs> ủa đầu cọc hả cưng không ai nói đầu cọc xém cọc thôi chị bạn nữ em giới thiệu về mình Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và chào quý vị khán giả Em tên Lê Thị Minh Kiều, em 26 tuổi, quê ở Hậu Giang Và em à, quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa À, rồi là coi như là mình từ Biên Hòa lên đây xong rồi mình về Biên Hòa lại Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, trước thì um, lúc đăng ký thì em ở à, Sài Gòn mà em mới xuống biên hòa mấy tháng này giờ giấc mình như thế nào tại em quản lý hậu anh nên muốn cũng tự do không có ràng buộc em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình dạ điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao chịu đựng gì ví dụ như um, buồn hay là sự kiên nhẫn á nó chỉ như trở ngại á thì em có thể chịu đựng được còn à, những cái à, nhược điểm của mình em không biết trang điểm <laughs> em rất là dở trang điểm thôi ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn đẹp mà em ăn mặc như cũng men lắm men hả vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn mấy anh chị tư vấn đẹp mà rất là đẹp tự tin lên ha không có vấn dạ. đề gì hết bạn à, nam trai à. mình à, quê chính bạn là đâu ở bình thuận trải qua mấy mối tình rồi ba ba mối tình rồi dạ. mối tình dài nhất là à, mấy năm ba năm lý do tại sao phải chia tay một số việc không hợp nhau khi ba mình... năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao có nhiều cái thì cái tôi người ta quá lớn Đấy lúc trước thì quen thì cũng chưa gì hết sau thì từ cái nó lòi ra bạn nữ thì sao tìm người bạn gái như thế nào trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em anh chị em em và bạn bè của em và tôn trọng công việc của em rồi tiếp theo là gì nữa à, quan tâm cho gia đình sống hòa thuận được rồi biết trên biết dưới là được rồi Ngoại hình thì uh, ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập Ủa tại sao ốm? Tại vì em là ốm rồi Mập nữa là thua Mập tốt chứ gì đâu ừ, Đóng không nổi <laughs> Mình uh, có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, chỉ <laughs> thích thôi à, Mình Em thích... thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ Ủa sao? Ờ, lý do tại sao ế? Do chắc lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên ờ, Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? À, em đi với các bạn trong hội từ thiện á, là em cũng đi làm mình ờ, đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần cần tìm là người như thế nào và người ấy phải lớn tuổi nghe em từ 30 đổ ờ, lên lên à bên kia 30 cũng cũng giáp lý ha dạ chững chạc suy nghĩ tôn trọng và đặc biệt là không bao giờ nói dối có nói dối điều không? nào mình không thích nhất ở người đàn đàn bạn trai dạ không anh có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình sẽ nói dối nói dối tốt là gì bạn như nhiều khi mình đi ờ, mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta mình sẽ nói dối làm cho một cái sự bất ngờ à thí dụ như à, mình là nói thật thì tổn thương mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương theo như bạn ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai còn những cái mà nói mà đụng chạm tới người khác làm người khác tổn thương thì không tốt ra ngoài có ngoại tình về đánh chết cũng không khai phải giấu giấu tới cùng tại vì người người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời người ta mang cái nỗi đau đó hoài bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa đó anh bị bỏ thuốc mê không có được chấp nhận bạn nghĩ điều đó như thế nào ừ, cái đó thì không chấp nhận được chị cái nếu mà hoàn cảnh thì chịu hoàn cảnh thì chịu nếu mà bị lừa thiệt á thì chịu bị lừa sao được cái vụ đó mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy cái ngày xưa vụ lan điệp đó thì điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ giang hồ hiểm ác rồi à, chứ, gì người hiểm ác hay quá ha cũng lanh à. lắm ha bao dạ. lâu nữa đám cưới được thì thì tùy bên đó thích khi nào cũng được chứ từng tất tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong kể cả cd với em có hết biết ta mà mập to cao thấp mà cd có hết dạ em cho thuê đồ cưới thuê đồ cưới mà <laughs> không thích cái gì ở người phụ nữ không thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chẹ lè lẹt nhiều chuyện là em không có thích chảnh chọe lè loẹt nhiều chuyện chảnh chọe là sao nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á cái đó là phải chảnh chọe hay nhiều chuyện cái đó là nhiều chuyện <laughs> không phải nhiều chuyện cái đó không phải nhiều chuyện tôi gọi bà tám bây tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á đẹp là có quyền em có thích người đẹp không người đẹp ai em thích chị ừ, đẹp là phải chảnh chọe phải chịu nha em anh hỏi thiệt em câu này nha hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có ờ, gọi là đứng nam nhi không á chứ nhiều khi thấy em yếu yếu sao á có thiệt có ai nói em vậy không dạ đúng rồi tính em hơi bị hiền hiền cũng... thật sự nha nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ một chút xíu nào đó về giới tính á mình mạnh mẽ luôn xíu nữa rung quá rung quá hả không sao là ông ba mối tình rồi mà mối tình 3 năm được rồi ha để anh xem cô kia coi thế nào 3 năm chưa cầm tay kìa ủa ba năm có cầm tay chưa ai đồn ác nhân vậy ừ mới nói đồn ác nhân quá chào em dạ. nói tôi ác nhân luôn trời dễ thương quá à anh bên kia à, chắc dân biển mà hơi hơi đen chút xíu cũng cá tính lắm làm media là cũng ok dạ. quan trọng mình nhìn nhau thôi nha đừng nghe lời chị các tường nha em đi có người thân không dạ có bạn em trước hết em chào anh quyền linh chào ờ, chị cát phượng thì cái ờ, gì cái gì chị, chị cát tường em xin lỗi lúc đầu tiên anh bắt bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính ảnh khá chân chạc và em thấy anh rất là hài hước à và nếu mà anh cần một người đảm đang thì chị kiều là số 1 là mà hai người hợp với nhau không hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo oh. à. bạn nam có đi với ai không em đi viễn phòng luôn phòng phòng dịch vụ cưới hả không không phòng đồng nghiệp của em em chào anh quyền linh em chào chị cát tường ạ à. ngay từ đầu mà kiều bước vô thì em thấy kiều à, rất là hiền có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà dáng người cũng ờ, mảnh mai rất là hợp với anh Thoại là hai người cũng mảnh mảnh với nhau á chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm nhưng mà không có sao hết á anh Thoại ảnh làm bên trang điểm rồi bên ờ, áo cưới rồi về cái này mình khắc phục được em nghĩ là hai hai bạn là là, là một đôi ạ <laughs> nhưng mà xác nhận là là hồi đó có có quen mấy mối tình thiệt phải không à, dạ có <laughs> dạ. chị, chị chị tin em nha dạ ác nhân ác nhân thiệt cảm ơn chúng ta sẽ kéo màn ha nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi hai phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả cảm ơn dạ. với lại thí dụ như à, một ngày nào đó cưới nhau thì ba ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào tức là em sẽ giải thích còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à Sao mới vô cô đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy hỏi ngược lại nếu anh thì sao Tại em có em trai mà nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ phải làm sao cho nó thích chứ nói cho con trai không thích là làm cho nó thích dễ lắm như là dụng một cái chưa nói hết à, nói, nói hết đi nói đi nói đi đó ví dụ nó không thích mình cái tính đó mình sẽ dẫn nó đi chơi đâu đó hay mình biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi à dụ dỗ à hả là anh gì? anh có thích đi làm từ thiện không lúc trước thì cũng thường đi lắm mà nay uh, không có thời gian để đi nếu em đi thì anh có cho không không cái đó thì đi thì bình thường thôi sắp xếp công việc của mình xong mình quyết đi anh có thích chụp hình không chụp hình quay phim là nghề của anh à vậy hả em à, em thích chụp hình mà ở bây giờ em ở ờ, biên hòa là ở khúc nào à gần ngã ba thái lan á anh cũng như hồi đó thì em thích ở sài gòn nên à, em muốn tìm một người là cũng ở sài gòn để có tiện hẹn hò nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới chà dạ. bây giờ hẹn hò sao hỏi ảnh coi và em vẫn lên xuống à, ở sài gòn chị với lại à, quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả hát bài lấy tình cảm nhau em em hát em hát khó, khó nghe lắm nha kệ nó nãy giờ nói cũng khó nghe hát em bằng hai hát <laughs> Dấu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này nơi đó chỉ dành riêng cho em hát lại đi em quê ở hậu giang và em thích tiền giang nên hát bài kiên giang mình đẹp lắm trời <laughs> hay quá ha chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển Trời nghe sóng biển cứ quên hả Lại lại lại hai ba Kiến như mình đẹp làm sao Bóng mây sánh đôi bóng Thôi khó quá bỏ qua Gương mặt em rất là phúc hậu Lấy cô này thì về làm ăn phát tài phát lộc dữ lắm luôn á Nói câu gì thật tình cảm chúng ta đi đến quyết định dù sao đi nữa thì mình cũng hãy à, cho nhau một ừ, cơ hội để được chăm sóc nhau em nghĩ thì à, cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên còn có nợ hay không thì à, có lẽ là tương lai sẽ quyết định chuẩn bị suy nghĩ là thật kỹ nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định một hai ba hết thời gian nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả cho nắm tay đó